hướng dẫn các bạn nhận token BSS, BBS Đầu tiên các bạn bấm Start tham gia group và channel follow Twitter các bạn cốt uh, ờ, những hashtag này và bỏ vào cái retweet của mình copy profile three, two. địa chỉ ờ, bếp 20 địa bàn có thể sử dụng người ta bắc hoặc là hoặc là địa chỉ của bạn xong rồi đúng không ạ